3 bây giờ làm bác sĩ rồi thì vào bình luận mình tự thấy nó hơi chạnh lòng một chút nhá Thì bây giờ nó không ý gì cả nhưng mà thực ra đây cái lớp mình là cấp ba thì rất toàn toàn bộ là lỗ đọc toàn bộ là gần như là một trăm trăm thế nhưng mà chắc rằng là nếu như bây giờ còn còn một ai mà không có bằng đại học thì là mình và một bạn nữa không thi đâu là mình thấy nó, nó, nó buồn và cái quan trọng là không hiểu sao mà anh em học ờ, sinh sinh viên này lại quý mến thì ý là là là, là, là ado nhá chính vì cái việc đấy thì mình cũng nói luôn là với những cái bạn là học sinh là gì là thực ra là là là, là tiền bạc ấy nó có nhiều nhiều nữa nhiều thế nữa thì nó chả để làm gì đâu bởi vì là cái quan trọng là cái cái môi trường sống và cái cuộc sống của mình nó yên ổn hay không nó yên bình hay không cá nhân cũng thấy rằng là rất nhiều bạn trẻ thì hiện nay là đều có một ước mơ lập nghiệp startup rồi là khởi nghiệp toàn tính chuyện đồng tiền mà tôi chưa thấy đấy một cái chương trình startup nào hay là khởi nghiệp nào nói về cái giá trị nhân sinh quan hay là giá trị đạo đức của cuộc sống hay là làm một cái ví dụ như là chưa có các bạn nào phân đấu làm chủ tịch xã hay là làm gọi là cái này làm làm cái kia cả mà tới toàn là làm làm doanh nghiệp hay là phấn đấu là cái khác thì nói chung lặng về đồng tiền nhiều quá còn cá nhân tôi thì một thằng nghiện thằng cờ bạc thì tôi thấy rằng là nó không có gì để các bạn nên quý và trân trọng những người đã trải nghiệm rồi thì sự đồng cảm nó khác còn các bạn trẻ đặc biệt học sinh sinh viên thì nên nhìn đây là một cái tấm niếp để mà phản phản biện lại cái cuộc sống nhé gọi là cái tấm gương phản diện đi hợp lý hơn và hơn hết ấy là gì là khi mà bạn coi tôi là một idol ấy thì thực ra các bạn nhầm đến một lúc nào ấy tôi khẳng định khi mà các bạn cứ cho là đây bạn đạt được cái ngưỡng vị trí uh, đạt ngồi vị trí của tôi đi thì các bạn mới thấy rằng là đấy là sai lầm như tôi là tôi rất là sai lầm khi mà tất cả bạn bè cùng trang lứa bây giờ nó đều có một công việc ổn định cái môi trường tiếp xúc của nó toàn người có ăn có học rồi là cái cuộc sống bình yên đó ai thì cũng có nhà có cửa cả chứ chả phải ai phải, phải sống ở mà giờ trước đất cả ai cũng cơm ăn ai cũng áo mặc xã hội bây giờ là vậy và các bạn cũng nên nghĩ đến điều ấy nhiều hơn đừng đừng đừng nghĩ nặng về cái chuyện giàu sang phú quý này khác rồi còn thực ra ở ngoài xã hội này mà nếu bạn định làm mặt trái ấy, thì nó chỉ được sớm nó chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi nói thật tức là bạn có sống nay cũng chỉ là để chết mai ngày kia đi lại thôi chứ còn không không bao giờ các bạn tồn tại được ở mặt trái đâu còn giàu ấy mà nếu như muốn giàu có ấy, thì bắt buộc nó phải có cái vốn nhất quan hệ nhìn tệ còn đi theo con đường mặt trái này giàu lay thì chỉ là để gọi là tù mai thôi hoặc là có được dăm ba cái đồng bạc lúc này thì chỉ là để gọi là trả giá trong cái lúc lúc khác thôi chứ còn đừng đừng đừng các bạn đừng nghĩ rằng là uh, làm đàn anh xong là làm thế này làm thế kia đấy là oai là này các với đời không có đâu tôi nói thật sự cái điều ấy nó không bao giờ xảy ra đâu nó xảy ra nó chỉ là trong một một chốc một nát một cái giây phút nào ấy thôi còn cảm cuộc đời sau bạn hối hận đấy như tôi bây giờ là 32 tuổi và đúng là bạn bè giờ nó cũng thạc sĩ rồi cũng có người tiến sĩ rồi còn đâu thì đa phần là cũng là làm ông này và kia gọi là cuộc sống nó bình ổn nó có người ta môi trường nó thu hẹp thôi đấy là cái sự tồn tại của cuộc sống người ta nói là vậy thôi nhưng mà tôi cũng là một minh chứng cho cái việc là cha mẹ sinh con trẻ sinh tính và cái giáo dục nó không không không không không quyết định được cái cuộc sống cái, cái nghề nghiệp của mình thì tôi cũng học đến đến hai cái đại học ở trong nước và một cái ở nước ngoài cũng chuyên ngành rất đầy đủ nhưng mà vẫn đi theo con đường gọi là đang thang chứ không phải là tôi là loại vô học học lắm học học lượng mãi nhưng cuối cùng cũng không giải quyết vấn đề gì đúng không ạ vẫn đi theo một cái cái, cái, cái nghiệp mặt trái thì đều chứng tỏ rằng là mình không không không không tôi cũng chả hiểu nhưng mà ý muốn nói rằng đại khái rằng là nếu như các bạn là học sinh hoặc sinh viên hãy nên nhìn lại hãy xem lại cái quan điểm sống cái nhân sinh quan của mình và đừng nên thần tượng các cái đối tượng giang hồ xã hội hay là đối tượng như tôi chẳng hạn hay là như một vài các cái, cái, cái, cái huấn hoa hồng hay là chuẩn mốc biết ai thì cũng có cái đúng ai cũng có cái sai nhưng nếu như các bạn mà có đủ cái nhận trình độ nhận thức để mà chấp lọc được cái đúng của người ta để mà học tập và mình uh, nhìn thấy cái sai của người ta để mình tránh né thì điều ấy là ok thế nhưng đang ở cái độ tuổi trưởng thành ấy thì cái hai chữ idol và thần tượng các bạn nên xem lại nhé uhm, thực ra có có những người nếu mà xác định là gì là kiếm ăn là làm tiền trên cái đối tượng gọi là fan ấy thì cái khi mà tôi nói ra cái câu khi mà tôi nói ra vấn đề này nhưng mà trên quan điểm là tôi không không không không làm thương mại và không làm làm tiền trên cơ sở là mạng xã hội hay nào của nó làm tiền việc là mình mình càng nhiều fan thì mình càng có tiền hay là một cái livestream của mình đáng giá bao tiền này kia tôi không làm cái này đấy nên là tôi tôi tôi cần phải nói ra đúng là như bây giờ nếu có một ước mơ thì thà chấp nhận đi tù 5 năm mà để là làm lại cuộc đời thì tôi vẫn làm không nghiện không không có những vết nhơ từ quá khứ còn nếu như đánh đổi 10 tỷ 20 tỷ lấy cái tuổi trẻ thì tôi vẫn chơi đấy thật sự và để mình không bị lỡ bước một lần nào nữa tôi là một người sai đang ở thế sai bị sai nên là mong là các bạn nếu như có thần tượng có quý mến thì hãy nên nhìn lại còn nếu như các bạn coi được tôi là một vết xe đổ để mình tránh ra thì ok đấy là điều tốt đấy nhá yeah. tôi có cách nhìn đời nó hơi bị phiến nó hơi bị gọi là nó đen tối một chút và nó hơi các gọi là mình nhìn đời nó không được tươi sáng lắm hơi tiêu cực cho rằng cái tiêu cực ấy có những phần là đúng thế nhưng mà các bạn còn trẻ thì các bạn nên nhìn đời nó tích cực một chút đấy là gì đấy là cái thiệt thòi đấy khôn trước tuổi là một cái thiệt nhé khôn trước tuổi là một cái thiệt chứ không sung sướng gì đâu đúng là cái tầm tuổi đấy thì mình đang được mộng mơ đang được có niềm tin và hy vọng mà khi mà bạn biết bạn quan tâm đến tôi bạn theo dõi tôi bạn thấy rằng cuộc sống này nó lại màu đen và nó lại nó lại bẩn bựa như vậy thì tự nhiên là bạn thấy là cuộc sống này nó chán nản mất niềm tin và hy vọng vào cuộc sống đấy nên là tốt nhất là nên xem lại cái nhân sinh quan cái cái cái cái cuộc sống của mình nhé ok cảm ơn anh em